định mệnh đưa ta đến với nhau anh và em ra vờ trong hạnh phúc thì thôi tan biến những người còn giống trái một thời ngần ngơ chạy theo ký ức xưa ngô nghê thời gian trôi mau anh dần quen với tiếng em vui đùa không thấy một ngày bỗng nhớ nhiều nhớ ánh mắt dịu dàng nhớ đôi môi người sao bỏ anh một mình nơi đây ngóng chờ vì anh chót lỡ lời làm cho trái tim em rối bời anh chi sẽ chi người ơi anh biết anh sai rồi tìm chi niềm hạnh phúc ở chốn mà hồ xa xôi lãng quên những điều bình thường ngay trước mắt thôi một cuộc sống tuyệt vời là khi thấy em dặn lời anh chi xem chi người ơi hãy thức anh xin hứa yêu chỉ một mình em thôi về đây cùng anh nguyện thề hạnh phúc nhớ hôm nào định mệnh đưa ta đến với nhau anh và em dạ vờ trong hạnh phúc thì thôi tan biến những ngày còn rong chơi một thời ngần ngơ chạy theo ký ức xưa ngô nghê dù em người sao bỏ anh một mình nơi đây mãi vì anh chắc lỡ lời làm cho trái tim em rối bời khăn chi giận chi người ơi anh biết anh sai rồi điều chi niềm hạnh phúc ở chốn mà hồ xa xôi nàng quên những điều bình thường ngay trước mắt thôi một cuộc sống tuyệt vời là khi thấy em dạng ngời hận chi giận chi người về đây anh xin hứa yêu chỉ một mình em thôi về đây cùng anh nguyện thề hạnh phúc có đôi trọn đời vì anh chót lỡ lời trái tim em rối bời hận chi sẽ chi người ơi anh biết anh sai rồi <laughs> tìm chi niềm hạnh phúc mà hồ xa anh nguyện thề hạnh phúc